Rất nhiều người coi mình như không tồn tại Shiraji Cậu còn định mời nhạt như vậy đến bao giờ nữa Ngay cả vậy Chỉ có mỗi Kubo để ý đến mình Chào buổi sáng Shiraji Tớ không phải kẻ địch Mà là nữ anh hùng của cậu Đón xem, Kubo sẽ không để tôi vô hình trên kênh Animax